I'm gonna go to the bathroom. đa sĩ mình là chuyên sản ờ, xuất ờ, dao kéo cô nhỉ nhưng mà cháu đi vòng thì cháu thấy bây giờ ít nhà sản xuất cô nhỉ ít ít nhà rèn nhỉ à. vâng dạ, dạ.

ít không người ta chỉ cần sạc đến ngày nữa không là đủ dạ vâng ừ, à cái tầm lao cái mỏng cái tầm nó chỉ có rút chứ không có dạ công nó cũng đơn giản bớt đi dạ dạ yeah. một con dao để cho cái sắc miếng sau thì đánh búa người đánh búa mà người cầm cần nữa cầm kim dạ phải hai người đánh búa mới ra được dao bây cắt thành cái hình con dao ấy rồi cái kho vào máy nó rút vâng thế thế thì cũng chỉ chỉ cần một người cũng làm được rồi nhỉ chứ không cần hai người như ngày xưa không bao giờ mà làm rèn được một người một người à. không không không mỗi người một việc mỗi người một cái à. giai khác nhau dạ. người đầu tiên mài mài sạc sạc khi làm rèn một giây một người nghỉ là nghỉ đất à vâng phải có những dây chuyền à. bây giờ à. dạ là ba người ba người đều làm yeah. Dạ. yeah thế mình mình ở đây trước thì ờ, con thấy là là có cái khu trưng bày ấy nhỉ giờ biết có có không khu trưng bày ngày trước thì ở ờ, hợp xã vẫn có cái khu trưng bày nhưng bây giờ thì hết rồi không có nhập hợp tác xã bây giờ các ờ, gia đình làm có cái chỗ người ta bán dạ vâng tức dọc đường dạ dạ người nhiều vì dân đi cái này nó ít người đi dạ đầu trên đông người đi cái đường bên trên đầu đấy con thấy bày nhiều dạ đấy là nhiều người dân đi nhiều hơn để bán được thôi à dạ bán còn ở đây có mấy người đâu mà bấy vâng nhà nhà cô có sản xuất không cô? Dạ. Dạ. À. Dạ. Dạ. Tao ở nhà mẹ đẻ không phải làm mấy chồng về phải làm lên. À dạ. à vâng dạ Yeah. Dạ. dạ dạ vâng vâng bởi, bởi vì công ty con con ờ, có mấy anh chị cũng ở Hà Đông thì bảo khi nào mua dao mua mua kéo gì là cũng về đa sĩ mình mua hết nên chất lượng dao kéo tốt cơ nhỉ dạ yeah. vâng dạ thế thì mình ờ, cũng phải có cái cái đền thờ của tổ ấy cô nhỉ dạ có phải là cái đình ở ở ngoài này không cô dạ, dạ. hai bảy tháng ba hay mấy là cái đền mà trong này cũng có một cái gian để mà thờ cái tổ ờ, tổ nghề nghề rèn đấy ở đây thì ờ, làng ờ, nghề cũng có thờ tổ nghề và đến ngày dỗ tổ nghề thì dân làng cũng góp lại để cúng tổ nghề à, mỗi tổ như thế là sẽ góp à, các cái nhà các tổ à, chia ra với nhau để à, tưởng nhớ cái ngày tổ nghề như bây giờ mình toàn đang đi là đi vào mùa hè mà rất là nóng nực mà như quý vị bạn thấy thì à, mùa hè này mà tiếp xúc với lửa lại càng nóng hơn thế mới biết được cái nỗi khổ của cái người à, thợ rèn để làm ra những con dao cái kéo đây và chúng ta cũng đang uh, đi qua cả các cái nhà rèn trong cái làng nghề đa si này thì ờ, không phải nhà nào cũng làm ờ, nhà làm rèn đâu các bạn ạ tùy từng nhà cũng có thể là nhiều nhà không làm rèn ngày xưa cách đây mấy năm thì là khi mà chúng ta vào làng ờ, người Đa Si là chúng ta đã nghe tiếng ờ, dao kéo rồi nhưng mà được này các năm đổi lại đây thì các máy móc đã trợ giúp được cái sức lao động của các cái thợ rèn nên mà khi mà chúng ta vào làng là không còn nghe tiếng dao kéo và tiếng sắt loảng choảng như ngày xưa là ngoài à, mặt à, cái đường chính mà có thể là nói là bán à, bán các cái sản phẩm về dao kéo cũng như là của sản phẩm của à, cái làng à, làng nghề à, Minh Toàn xin mời các bạn chúng ta hãy à, đi một đoạn cái đường chính này nhé đi thẳng đường này lên là chúng ta đi à, từ dưới à, làng Đạt Si lên à, Hà Đông lên trung tâm của Hà Đông nhé ở đoạn này thì là chưa thấy bán các sản phẩm nhiều các bạn ạ nhưng chúng ta đi lên một đoạn nữa là các sản phẩm bày bán ở các dọc đường rất là nhiều đây như đoạn này các bạn hãy quan sát nhé đây là làng nghề truyền thống mà được uh, chứng nhận là một cái làng nghề uh, phải bảo tồn uh, cái di tích văn hóa của Việt Nam ta ra đây là chúng ta đã ra khỏi cái ờ, khu mà sản xuất rồi Đây chúng ta vòng lại một số cái nhà sản xuất nữa nhé Để quý vị bạn hiểu rõ thêm về cái làng ờ, nghề đa sĩ đây các bạn ở ngoài mặt đường à, lớn thì hầu như các gia đình ít sản xuất thì chủ yếu là đi vào trong làng thì à, các à, cái hộ sản xuất vẫn là giữ được cái nét đẹp truyền thống cũng như là nét đẹp của làng nghề vẫn theo được cái tổ nghiệp ngày xưa để lại Ờ, những con dao ở Đa Daci đây là những con dao mà có thể nói là rất là sắc bén nếu mà ai mà đã dùng cái sản phẩm uh, dao kéo của làng nghề Đa Sĩ thì hẳn quý vị bạn sẽ không muốn dùng cái sản phẩm khác ngoài của cái làng nghề này để dao kéo đâu ạ đây các cái à, tủ trưng bày bày bán dao kéo 一个八。